mình xin ờ, giới thiệu với các bạn là có nhiều thanh niên thành phố thì không biết cách làm gà làm vịt ở dưới quê các bạn mình phải làm gà làm vịt để mà ăn đó thì ờ, cái cổ gà mình cắt rồi tại do vấn đề ờ, bạo lực cho nên là mình không có quay cắt cổ gà ừ. mình sẽ mặn gà thì mình sẽ nấu nước sôi cho con gà cái nồi nó nhỏ quá nên là điệu gà nha các bạn thì ở dưới quê các bạn nhiều cái người người ta khi dễ người dưới quê nghèo lắm các bạn gà dịch ăn tới ngày các bạn không thiếu gì hết tiền có thể thiếu nhưng mà đồ ăn không có thiếu nước rất là nóng thì bằng này cũng dễ lắm các bạn chủ yếu là bằng ruột mình là sau khi mình là mình là vặt lông á mình lọc lông xong đó thì nó sẽ như thế này nha các bạn tiếp theo là cái công đoạn rất là quan trọng đó chính là bằng ruột chúng ta phải mổ cái con à, mổ bụng ra nhiều bạn dưới quê cũng không biết bằng gà đâu các bạn tí to hơn rồi thì mình nó cũng đơn giản thôi câu thì cái này là cái đích là mình ăn còn cái này là cái lỗ đích là mình bỏ nhiều bạn cứ tưởng là ăn câu câu là ăn cái lỗ đích là không phải lỗ đích mình đắp mình bỏ rồi thì ăn cái mu ở phía sau này thôi nó đây là cái lỗ đít là mình bỏ còn cái này là cái mu lông ở phía sau rồi mình ăn cái này là thường nói ăn khô câu là ăn cái này chứ không phải ăn cái lỗ đít nha các bạn nên là không có cứt người nhầm là ăn khô câu là ăn cái lỗ đít không phải có bằng gà mới hiểu được cái bộ phận của nó ăn gan thôi thường thì nó sẽ bán riêng lòng riêng đây có trứng trong này nữa đó, có một cái quả trứng rớt ra luôn thật là ác độc quá con gà đã có quả trứng ở trong tay rất là ác độc <laughs> còn thêm một quả trứng nhỏ thì ở đây là cái ruột già ruột xanh này nè các bạn mình bỏ mình chỉ ăn cái ruột non gà nuôi thì quăng cái đồ gà ra nó cũng ăn luôn đây là cái mật mật mình cũng bỏ luôn chết rồi bể mà không sao hết pin mặt vụ thì cái mè cái mè thì mình sẽ dọc lúa ở trong đây này lúa thì dùng đây đồ này đồ kia giống như cái đầu tử gì đó các bạn có miếng vàng ở ngoài này nè mình lột miếng vàng này ra cho nên là mình ăn á mình không có đụng vô mấy cái đầu dơ là do là cơ thể nó tế tạo nó đã nghiên cứu rồi nó có những cái lớp tách biệt nó những cái đầu dơ thì nó sẽ dính vô cái miếng vàng đó. mình lột cái miếng vàng thì cái miếng trong là nó tách biệt với cái đầu dơ bởi vì gọi là gà đó ai mà ngu ngu mình gọi là gà đó là do là sao cái, cái bộ đồ lòng của con gà nó cũng ăn luôn nha các bạn con gà nó ăn cái bộ đồ lòng của con gà còn con chó không có các bạn chó nó hử nó biết đồng loại nó nó không ăn nha các bạn phải chuẩn bị cái dao nhỏ ruột mình dài quá ruột này ăn rất là ngon đó nước ăn chỉ vô cái đường ruột gọc nó ra làm hai cứ gọc kéo kéo cái dao để tự đứt khi mình vệ sinh xong á thì cái phần ruột nãy mình gọc ra đó với cái phần à, mề này thì mình phải xử lý lại với muối rồi làm phải chà với muối để cho nó diệt khuẩn mình cứ chế dầu vô chán chảo nha bạn để dầu nóng lên chút xíu trời dưới quê nấu củi các bạn nước trang đây là nguyên liệu gà mình đã chặt xong con gà nãy hành xả các nguyên liệu đó muối đường nước mắm bột ngọt giờ mình sẽ bỏ hành xả vô phi trước thơm thức xanh với lá chanh sắc biển rất là thơm xào tới nhưng cái da nó vàng luôn các bạn có nước dừa nấu dừa không có thì nấu ừ. mình nói là có nước dừa thì mỗi nước dừa vô thì nó ngon không có thì không không sao Thì theo sở thích hơn, tùy theo nhu cầu mình nêm lại nhá, mình mà ăn lên, lại ai thích bột ngọt thì để bột ngọt không thích thì thôi mình chơi vô đây ngủ đó cho xăng cái đổ nước vô đổ nước vô nó xếp xếp như thế này nha các bạn đó rồi mình chờ nó sôi lên chín thì bây giờ mình vào mình làm à, nước cốt hẳn nước cốt chanh mình ăn với rau à, bún bún bên này mình có lặt rau này ừ, đây là lẩu thì phải có rau đó rau sống sau đó đổ cái bộ đồ lòng này vô đúng không ạ à? ừ. đổ chưa cháo chân chay rồi giờ không đổ bé chay ngoan đây chính là bé chay ngoan à ha thì sau một à, à, thời gian mà làm các công đoạn thì đây là thành phẩm cuối cùng của lẩu gà lá chanh xin mời các bạn cùng thưởng thức xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn